tôi nói thật chứ các đồng chí đó tôi mà bắt còn hơn bà bắt nữa không bao giờ thả tôi nói rồi đây là một trong những vấn đề mà tôi nói thật với các đồng chí là chúng ta phải quyết tâm như vậy mới được chứ bây giờ chúng ta đi bắt mấy anh ờ, ờ, đi ờ, là chợ làm đai rồi mấy anh đi chợ thuê chợ mướn biết chừng nào bắt ông này á thì cái cái người chủ đầu nậu này nè lại thuê một cái người khác thì cũng lại như thế nữa